phụ nữ như thế nào mới được đàn ông trân trọng. Xã hội thay đổi đồng nghĩa với việc quan niệm con người cũng dần dần thay đổi. Tuy nhiên, ở đâu đó, giá trị đạo đức cốt lõi của con người vẫn luôn là bất biến, đặc biệt là phẩm hạnh của người phụ nữ. Khi nhắc đến phẩm hạnh của người phụ nữ, có một khía cạnh không thể không đề cập, đó là trình tiết. Vậy phụ nữ trước khi lập gia đình có cần giữ gìn tiết hạnh? Có lẽ đây là câu hỏi mà không ít thiếu nữ từng băn khoăn bởi bản thân họ cũng không muốn mình trở thành người dễ dãi. Tất cả phụ nữ đều mong tìm được một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng mình để trao thân gửi vận. Phụ nữ thế nào mới được đàn ông trân trọng? Phụ nữ phải làm sao mới nhận được sự trân trọng của đàn ông? Thông thường, đàn ông chia phụ nữ ra làm ba kiểu người. Phụ nữ còn trinh tiết sống có nguyên tắc, phụ nữ không còn trinh tiết, nhưng sống có nguyên tắc, phụ nữ không còn trinh tiết sống buông thà, từ góc độ nam giới mà xét, tuy họ không nói thẳng ra, nhưng lại phân biệt rất rõ ràng ba kiểu phụ nữ này. Kiểu phụ nữ thứ nhất luôn được họ tôn quý nhất, và kiểu phụ nữ thứ ba bị xếp vào thành phần hạ đẳng nhất. Phụ nữ kiểu thứ nhất thì ai cũng biết, họ thường có đầy đủ phẩm hạnh của một người phụ nữ truyền thống công, dùng ngôn hạnh. Tiếp người phụ nữ thứ hai tuy không còn là trinh nữ, nhưng lại có sự tự tin và sức hấp dẫn riêng của mình. Bản thân họ là người sống có nguyên tắc, không buông thả, chỉ là vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà đã để mất đi sự chính trắng của mình. Cuối cùng, kiểu phụ nữ phóng túng vì nhầm lẫn giữa quan niệm tình yêu và hôn nhân nên đã phát sinh quan hệ mật thiết với người khác giới và sống buông thả. Đây không những là kiểu phụ nữ bị đàn ông coi thường nhất, mà thậm chí ngay cả chị em phụ nữ cũng xem thường kiểu người này. Thực ra, khá nhiều trong số những người phụ nữ thuộc tuyếp thứ ba bản thân họ ban đầu cũng không thích mình trở thành người sống buông thả. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của quan niệm giải phóng tình dục thời hiện đại, lầm lẫn giữa giới hạn của tình yêu và hôn nhân, giữa tình yêu và tình dục, nên họ đã sống một cách buông xuôi. Đây chính là quan niệm sai lầm trầm trọng nhất, cũng là nguyên nhân gây nên sự bại hoại đạo đức của con người. Phẩm hạnh của người phụ nữ là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Trên thực tế, có rất nhiều người đàn ông tuy bề mặt luôn khẳng định họ không đặt nặng vấn đề trinh tiết của người phụ nữ, rằng xã hội ngày nay đã khác xưa. Nhưng khi để họ lựa chọn giữa lấy một người vợ trinh nguyên hay một người vợ từng trải, phần lớn trong số họ đều chọn cho mình người vợ trinh nguyên. Và đương nhiên, một người vợ trong trắng trong đêm tân hôn ắt hẳn sẽ được trân trọng hơn một người đã đánh mất. Thậm chí, rất nhiều chị em phụ nữ cũng thích người đàn ông của mình trong sạch trước khi đến với mình, chỉ có điều họ không thể hiện quá rõ ràng như nam giới mà thôi. Vậy nên, nếu hỏi, phụ nữ trước khi kết hôn có nên lên giường với đàn ông không? Thì câu trả lời đương nhiên là không. Trong một trường mực nào đó, sự trong trắng của người phụ nữ trước khi kết hôn là sự thể hiện của nền tảng giáo dục gia đình. Một người phụ nữ có gia giáo sẽ không thể trao thân một cách tùy tiện trước khi thành hôn. Nói như vậy không có nghĩa là sự trong trắng của người phụ nữ trước hôn nhân sẽ quyết định tất cả vận mệnh của họ trong quãng đời còn lại. Con người sống ở đời thì điều quan trọng hơn hết chính là nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức. Một cô gái tuy còn trinh tiết, nhưng tính cách chuông hoa, ăn không nói có, lòng dạ hẹp hòi thì cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc hay sự tự hào cho ai được. Ngược lại, một cô gái vì lý do nào đó mà đánh mất đi cánh hàn vàng của mình, nhưng lại có tấm lòng độ lượng, kính trên nhường dưới, trong ngoài phải đạo, thì dẫu có ở đâu vẫn được kẻ kính người thương. Cha ông ta có câu, phúc đức tại mẫu. Đức hạnh của người phụ nữ là yếu tố quyết định hạnh phúc cũng như sự hưng thịnh của một gia đình. Người xưa cho rằng lấy được một người vợ hiền, dâu thảo thì có thể làm cho gia đình hưng vượng trong suốt ba đời. Phụ nữ muốn được đàn ông trân trọng thì cần phải học cách trân trọng chính mình, vì sao các cụ ngày xưa lại ví sự trong trắng của người phụ nữ đáng giá ngàn vàng? Vì sao trong một số trường hợp, người phụ nữ không may mất đi sự trong trắng của mình liền dùng tới cái chết để rửa sạch nỗi ô nhục? Là bởi ngoài một số trường hợp bất khả kháng thì trinh tiết không chỉ là biểu tượng nhân phẩm của người phụ nữ mà còn là thể hiện nền tảng giáo dục của một gia đình, danh dự của cả gia tộc. Con người xưa kia sống với quan niệm thiện ác hữu báo, tín thần, kính Phật, Họ tin rằng nhất cử nhất động của con người đều có thần Phật chứng giám. Dù có ở chỗ không người thì bất cứ việc làm nào cũng không qua khỏi con mắt của các vị thần trên cao. Bên cạnh đó, kết hôn không chỉ là việc của cá nhân mà còn liên quan đến cả gia tộc hai bên. Vậy nên cần phải cử hành nghi lễ trang trọng, cầu xin sự chứng giám của thiên địa thần linh và phụ mẫu rồi mới được phát sinh quan hệ nam nữ. Những ai đánh mất sự trong trắng của mình trước khi kết hôn cũng đồng nghĩa với phạm một tội lớn. Có thể đối với một số bạn trẻ ngày nay, điều này khó có thể lý giải và chấp nhận vì quan niệm cho rằng chỉ có sống phóng khoáng mới mang lại hạnh phúc. Thậm chí, một số thanh niên còn có lối suy nghĩ và hành động sống thử trước khi kết hôn. Nếu không hợp, thì chia tay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi quan niệm ngày càng phóng khoáng thì hạnh phúc lại càng mong manh, tỷ lệ ly hôn lại càng lớn. Tỷ lệ các cặp đôi sống thử có thể đến được với nhau là không nhiều. Dẫu có cưới nhau, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ hạnh phúc hơn những người khác. Khi con người sống mà cứ mãi chạy theo cảm xúc đến nội quên đi lý trí và phẩm hạnh, thì tương lai sẽ ngày càng mờ mịt. Cho dù quan niệm về sự trình tiết ngày nay đã cởi mở hơn xưa, nhưng không có nghĩa là ai đó có thể buông thả bản thân mình. Nếu có thể, hãy giữ gìn nó. Bạn hãy giữ gìn nó cho người đàn ông xứng đáng trong đêm tân hôn, để cuộc sống hôn nhân của bạn có một khởi đầu vẹn nguyên để trở nên bền chặt và hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là thể hiện sự tôn trọng đối với người mình yêu và cũng là sự tôn trọng dành cho chính mình. Phụ nữ muốn được đàn ông trân trọng thì cần phải học cách trân trọng chính mình trước đã.